tình yêu á nó có thể giúp cho chúng ta vượt lên những suy nghĩ tầm thường đúng không nhưng mà nó cũng sẽ đưa cho chúng ta đến những ý nghĩ tầm bậy thất tình từ từ đu cây mừng thất tình từ từ đu cây mừng cây mừng rung lên ngã cây quỳnh nào ngờ dưới đất cây đinh nhọn không chết vì tình chết vì đinh trái tim ơi Đừng buồn nữa nhé Tao biết mày đang nhớ tới ai Nhưng tim à Sao mày khờ quá vậy Mày nhớ họ Họ có nhớ mày không Ngay cả cái ông Pascal Là một nhà toán học Một nhà vật lý học Thiên văn học Triết học Và là một tác gia Nhưng mà ông cũng phải bó tay Khi ông tuyên bố rằng là trái tim có những lý lẽ mà lý trí không thể nào hiểu được cứ ngờ người tu không biết yêu sống không tình cảm sống cô liêu tháng ngày chỉ biết câu canh kệ chôn đời trong nếp sống quan hiu vợ lẽ người tu cũng biết yêu mà không yêu một lại yêu nhiều sang hèn xấu đẹp đều yêu cả tim này không biết rộng bao nhiêu dạ vờ mạnh mẽ dạ vờ cười dạ vờ không nghĩ dạ vờ thôi dạ vờ vui khi đang buồn tuổi dạ vờ cười khi nước mắt đang rơi dạ vờ quên trong khi đang rất nhớ dạ vờ hết yêu trong lúc vẫn yêu làm theo sự mắt bảo của con tim là một câu nói vô cùng nguy hiểm vô cùng nguy hiểm tại sao ạ ví dụ đây là cái người làm theo lời mắt bảo của con tim đừng cố giữ những gì không phải là của mình cái gì không phải của mình thì cứ giật nhiệt tình rồi sẽ được đó là làm theo lời mắt bảo của con tim và hậu quả là như thế nào ạ năm 18 tuổi anh bỏ nhà đi bụi giật dây chuyền dành tặng người yêu cướp xe rim chở nàng đi dạo phố nhưng thang ôi cuộc đời anh sụp đổ vào xà lim ngóng mọi cổ mà không được ra tình yêu ở trong thời đại nào trong xã hội nào nó cũng đòi hỏi chúng ta phải có sự thủy chung trách nhiệm bao dung thương yêu chia sẻ trong thời đại nào nó cũng cần có những cái đó cả cho nên là yêu thì đơn giản nhưng mà cơ bản là giữ được bao lâu yêu thì phải chịu mà muốn chịu được thì phải có cái để mà mà đừng chiều rồi mà không có cái đừng đó thì chắc chắn là trước sau gì tình yêu của các bạn cũng sẽ bị mất quan trọng là bạn đừng như thế nào thôi các bạn thân mến có nhiều người á người ta hay hiểu nhầm là tình yêu chính là cái sự sở hữu mà cái điều này xảy ra là do có những cái giả định mà chúng ta thường nghe trong tình yêu đó là gì ạ anh là của em em là của anh thậm chí có những bài hát là gì ạ và chúng ta thuộc về nhau bạn có biết cách người ta yêu một con chim không? Hiểu không? Khi yêu một con chim Có phải là bạn nhốt nó vào lồng và cho nó thật là nhiều gạo thóc và nước uống không ạ không khi yêu một con chim bạn phải thả nó bay về với bầu trời tự do của nó đó mới gọi là một tình yêu không có vị kỷ tức là tình yêu của bạn phải làm cho người bạn yêu cảm thấy được tự do ông bà mình ngày xưa có nói một câu đó là gì ạ Yêu nhau muôn sự chẳng nề Dẫu trăm chỗ lịch Cũng kê cho bằng Các bạn biết không Cái sự so sánh người mình yêu Với một người khác Đó là một sự tổn thương nhất Đối với người mình yêu Và nó cũng chính là nguyên nhân Mà biến tình trường thành chiến trường thảm khốc Nơi mà những cái viên đạn bọc đường bây giờ nó đã hết ngọt rồi nó chỉ còn là những đau thương còn lại cái nguy cơ sát thương rất là cao đó là chính là cái nguyên nhân các bạn đừng bao giờ so sánh người mình yêu với một người khác khi người ta yêu nhau thì người ta thề như thế nào ạ sống chết có nhau nhưng mà khi hết yêu nhau rồi thì người ta hay thề là sẽ sống chết với nhau ai đó đã nói một câu là gì ạ only one thing is certain That is nothing certain Có nghĩa là Có một điều chắc chắn Là chẳng có gì chắc chắn cả Có một điều chắc chắn ở trên cuộc đời này là chẳng có gì chắc chắn cả Cho nên tình yêu dù có đẹp đến cỡ nào đi nữa Một ngọn lửa tình có Có mạnh mẽ đến thế nào đi nữa Thì nó cũng có khả năng Bị dập tắt Trong dung bão của cuộc đời Dập tắt lúc nào mà không hay cho nên đối với những cái ai mà muốn giữ được cho tình yêu của mình được lâu dài thì phải luôn làm gì các bạn biết không ạ làm mới cho tình yêu của mình tình yêu như chiếc bút chì lâu lâu không vót tức thì vẫn toi hay người ta nói là đường không đi á thì đường mọc đầy cỏ dài người không qua lại thì người sẽ trở thành người dân thay vì mình cứ hát đi hát lại cái bài đó là đếm ngày xa anh thì mình sẽ dòng dạc và hát to cái bài gì ạ anh cứ đi đi và chúng ta cũng sẽ mạnh mẽ dứt khoát sẽ hát đó là thà là bỏ đi hết dù cuộc đời đau khổ đi nữa thì chúng ta vẫn hát lên và chúng ta sẽ thấy được rằng một điều rằng là mất tình yêu đôi lứa không có nghĩa là mất tất cả vì cuộc sống này còn nhiều thứ đáng để cho bạn sống và bạn hãy ngẩng cao đầu bạn nói rằng em của ngày xưa là cô gái mang hài đỏ bỏ cả thế giới nhỏ để chỉ yêu mình mình ăn còn em của ngày hôm nay là cô gái mang hài xanh tuy mỏng manh nhưng mà không còn xem anh là tất cả rồi các bạn sẽ là gì ạ rồi các bạn sẽ lại yêu nhưng mà yêu một người khác nên các bạn chúng ta hãy bình tĩnh mà sống ha bình tĩnh mà sống không có gì phải vội vàng đau khổ rồi thất tình từ từ các bạn biết không có một ông già đó có một ông già ông kể một câu chuyện cười và khi câu chuyện cười kết thúc á, thì mọi người cười ngặt nghèo rồi ông kể lại câu chuyện đó lần thứ hai người ta vẫn cười nhưng mà tiếng cười nó vơi đi cho đến lần thứ 10 không còn ai cười nữa và ông già mới đưa ra một kết luận là gì ạ dù cho một câu chuyện cười mà có kể nhiều lần đi nữa thì nó cũng nhàm chẳng có gì để cười cả Vậy thì tại sao Tại sao ta lại phải khóc đi khóc lại Một chuyện cũ mềm Đó là gì ạ Đó chính là cách mà chúng ta học được Một cái chữ trong đạo Phật nữa Đó là chữ gì các bạn Đó chính là chữ hỷ Tức là chúng ta hoan hỷ Chúng ta vui vẻ Đón nhận tất cả mọi thứ Trong cuộc đời này Xảy đến với mình Bằng một cái tâm bình thản Tại vì cuộc đời vốn nó là như vậy Không đau khổ Lấy chi làm chất liệu Không buồn thương Sao biết chuyện con người Không nghèo đói Làm sao thi vị hóa Không lang thang Sao biết gió mưa nhiều Cuộc đời là như vậy Và không có gì mà phải đau khổ cả các bạn có biết sau cơn mưa thì thường có gì không ạ à mà cầu vồng nó phải có một vệt màu gì ạ màu xanh màu tím màu đỏ màu vàng rất là nhiều màu thì mới tạo nên được cầu vồng và cầu vồng không thể là cầu vồng khi nó chỉ có một một màu hồng mà thôi và cuộc sống này cũng vậy cuộc sống này không phải lúc nào cũng là một màu hồng nếu mà cuộc sống này chỉ toàn màu hồng thì cuộc sống này cũng sẽ là sao ạ sẽ vô cùng tệ nhạt cho nên các bạn chúng ta hãy giống như là một cái con lực đực dù ngã bao lần cũng tự bật dậy đứng lên và bạn hãy nhớ rằng là bạn và chính bạn chứ không phải một ai khác phải đi hết hành trình cuộc đời của mình và bạn cũng đừng quá nương tựa vào bất cứ một ai tại vì sao các bạn biết không ạ à? Bởi vì ngay cả cái bóng của bạn cũng sẽ bỏ bạn lúc tối tăm Ngay cả cái bóng của bạn mà nó còn bỏ bạn Thì đừng có nói ai ngoài bạn nữa Cho nên đó, khi mà bạn muốn tìm một người nào đó để thay đổi cuộc đời mình Thì bạn phải làm gì ạ? Bạn hãy nhìn vào gương Và lúc đó bạn sẽ thấy ai ạ? À? bạn sẽ thấy chính bạn và chỉ có bạn mới thay đổi được chính bạn chỉ có bạn mới làm cho cuộc đời của bạn hạnh phúc hay đau khổ mà thôi hãy nên nhớ điều đó có một con thuyền sắp ra khơi và người ta tuyển mộ thủy thủ thì một đám người thất nghiệp mới xin lên tàu để làm việc người thuyền trưởng mới hỏi rằng các anh có kinh nghiệm để đi biển không thì những cái người thất nghiệp mới nói rằng là chúng tôi chưa có kinh nghiệm đi biển người thuyền trưởng mới nói rằng là tôi không thể nào giao chiếc tàu cho các người chỉ biết trông cậy vào niềm tin khi mà sóng gió xảy ra thì các anh cứu con tàu này như thế nào ạ cho nên cuộc đời này cùng với các bạn không ai ai trên cuộc đời này người ta giáo phó cuộc đời của họ cho bạn khi bạn chỉ có trong lòng bạn là một cái niềm tin trống trơn khi bạn nói rằng anh yêu em em yêu anh thì chính ngay trong bạn phải có gì ạ phải có tình yêu trước đã bạn phải có chất liệu trước đã bạn phải có bột thì mới gột nên hồ bạn nói rằng bạn yêu người khác nhưng bạn chỉ có một cái niềm tin trống trơn thì bạn không thể yêu người khác một cách trọn vẹn được và trước sau gì tình yêu của bạn cũng sẽ đổ vỡ và trong khóa tu này chắc chắn rồi bạn sẽ học được cách làm thế nào để yêu thương đích thực và đem tình yêu thương đó để trao tặng cho người mình yêu và bạn đừng có bao giờ yêu người khác với một niềm tin trống rỗng còn nếu như bạn muốn thấy một tình yêu đích thực thì bạn hãy nhìn vào hình ảnh một người mẹ ôm một đứa con tật nguyện của mình vào lòng và hôn mại hay bạn hãy nhìn vào hình ảnh của một con người ngồi dưới gốc cây bồ đề với một tư thế an nhiên vững chãi và đã hy sinh cho tất cả chúng sanh người đó là ai các bạn đó là đó chính là đức bổn sư thích ca mâu ni phật của chúng ta và đó là một tình yêu vì tha vô ngã và chúng tôi cũng cầu mong rằng bạn sẽ được tình yêu cao thượng đó xin chúc bạn luôn có được hạnh phúc